tình yêu khiến con người ta lãng quên thời gian thời gian cũng khiến cho người ta lãng quên đi tình yêu sau bao nhiêu mối tình đổ vỡ người kiên trì đợi chờ ta chỉ còn lại anh shipper anh cứ gọi cứ hối thúc ta hoài thấy cuộc đời mình đôi khi cũng có một chút an ủi nào đó cho nên trong tình yêu người thua cuộc là khi em nằm khóc còn anh nằm ngủ đã vậy còn ngáy khó khó cho nên mới có bài hát về các bạn lời yêu thương tựa như bão tố chìm vào sâu cơn đau anh vẫy vùng anh đang cố với lấy một chút mong manh niềm tin cứu chính mình một lần yêu mà đau đến thế một lần tin mà xa xôi đến thế ôm thương nhớ vô vọng chết trong lòng em ơi người ta gọi là gì ôm một cái thương nhớ mà trong vô vọng và chính cái sự nhớ nhung viễn vong đó cái sự tương tư đó mà giết chết cả tương lai lý tưởng và ước mơ cuộc đời mình luôn cho nên em chẳng biết dưới tán cây xanh mát lá và hoa đang thủ thủy điều gì cũng như em chẳng thể nào hiểu được vì sao người lại chọn cách rời đi Em định trách nhưng rồi em chẳng trách Vì cơn mưa ai biết trước mà lường Cũng như em đem lòng dạ đi thương Nào có biết sẽ mang về vết cắt Đối với những kẻ phản bội Đối với những kẻ lăng nhăng Kể cả nam hay cả nữ Xin xin chúc mừng các bạn Các bạn là những kẻ khổ nạn Các bạn hãy về hành tinh của mình Đừng làm khổ người ở đây nữa Bạn sẽ chẳng được điều gì hay ho Từ những việc phản bội làm được Đừng trở thành người thứ ba và cũng đừng biến ai trở thành người thứ ba tự các bạn hãy tự hào nếu các bạn đi làm sau này các bạn có tiền sửa lại nhà đó cho ba mẹ các bạn đi làm sống tốt cùng là đàn ông cùng là chồng một thằng để vợ đi trên chiếc xe máy với cái bụng bầu như vậy một thằng khác cũng là chồng nhưng mà nó có già nó có tài chính nó mua cho một chiếc xe hơi để vợ nó đi bớt nguy hiểm khi vợ nó có bầu và đó là lý do vì sao đến thời điểm này anh vẫn chưa lập gia đình 34 tuổi anh thường thức dậy 2 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng để làm việc mặc dù trước anh nhậu rất say anh phải tiếp khách ở đơn giản anh biết một việc thôi bạn muốn thành công thì bạn phải có cái gấp đôi gấp ba lần cái thằng bình thường và anh nhắc lại anh không muốn để vợ của anh phải nguy hiểm như cái người phụ nữ đó và các chàng trai ở đây cũng vậy đừng bao giờ quên đàn ông xây nhà em lớp 10 đó bạn mình ơi em còn rất nhiều thời gian chính xác em còn rất nhiều thời gian nhưng anh nhắc lại thời gian để làm những việc có ích chứ không phải thời gian để các bạn ngủ người ta nói một câu rất rõ ràng người có mục tiêu không bao giờ người ta ngủ mà thức bạn đơn giản thức dậy không biết làm cái gì anh kêu gọi các bạn trân trọng ba mẹ nhiều đứa bỏ quên chữ hiếu và nhiều đứa bước ra đường mà vẫn quán trách ba mẹ vì đơn giản ba mẹ cho nó ít tiền nhiều đứa bỏ quên cái nỗi vất vả của ba mẹ đó và đến một lúc nào đó các em sẽ trả giá bằng cách em ôm cái quan tài của ba mẹ nó câu mẹ ơi ba ơi cho con xin lỗi lỗi các bạn đến lúc đó ba mẹ cũng nghe em vẫn luôn chê anh và xấu hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh và giờ em yêu nó vì nó đẹp hơn anh đúng không vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao à! nếu các em lựa chọn cái hướng đi ngắn tầm nhìn ngắn ok em bình ơi công nhân lương 8 triệu mấy cử nhân ra trường 5 triệu em là công nhân ok tốt nhưng anh à, cảnh tỉnh các bạn nhìn vào những nhà máy nó tuyển dụng công nhân lao động phổ thông á nó ghi một câu gì tuyển nhân sự từ 18 tới 30 sau 30 đi đâu khôn ra chưa sớm 5 giờ mấy là ngồi đi vô xí nghiệp làm việc mày tăng ca tới tối về không thể nắng mặt trời công nhân lao động ta dương rất dễ bị thực hiện vì đơn giản bạn không có gì hết bạn chỉ có sức lợi đời người phải có lòng tin con phải cho người khác có cơ hội cơ hội càng quý hơn khi người ta làm lỗi người ta muốn dương lên để làm lại nhưng mà đôi khi trong đời người ta hiểu được nhau thì quá muộn rồi nghèo nhưng chúng ta có quyền vươn lên càng nghèo thì càng vươn lên các bạn sẵn sàng đi chiếc xe đạp anh rất để những người như vậy vì đơn giản câu chuyện đó là gì ạ nó hiểu ba má nó và nó chia sẻ với ba má nó còn những đứa chạy theo những chiếc xe tay ga trong khi đó là gì nó chưa làm được tiền thì đừng tự hào chiếc xe đó chia sẻ với gia đình nó nó tự lấy cái sức của nó để nó không làm ba mẹ nó tốn tiền chúng ta hiểu và phải hiểu thương hơn nhau không phải là ngồi đi học thật giỏi mà hơn nhau ngồi đi học thật giỏi và kèm theo một cái đó là chọn cho anh đúng một cái nghề bởi đơn giản có nghề các em có thể làm được tất cả và hãy nhìn ba mẹ hãy nhìn cái bữa cơm của gia đình mình mà học và dọn nghề rất tự hào khi các em lên đây các em nhận học bổng nhưng tự hào hơn sau 20 năm nữa có thằng sẽ quay về trường này và đóng góp cho ngôi trường này và có thằng ra đi không bao giờ dám trở lại nói chung là cô đơn không có gì sợ tha là cô đơn mà yên ổn chứ đừng vì cô đơn lâu ngày dạ. mà đi tìm một người để vượt qua sóng gió rồi lúc đó mới nhận ra rằng sóng gió từ chính người đó mà ra con đường thành công đôi lúc bạn phải bước qua ba loại nước sau đây một nước lạnh do người khác dội vào bạn hai mồ hôi của bạn do tự bạn chảy ra nước mắt do bị hiểu nhầm mà rơi ngày hôm nay của các bạn có thể là khó khăn ngày mai của các bạn có thể còn tệ hơn ngày hôm nay nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc vì một ngày tuyệt vời sẽ đến với các bạn, đến với những người luôn nỗ lực tiến về phía trước. Làm ơn hãy sống tròn vai. Và cái vai trò các bạn ngồi trong sân trường này các bạn là học trò, học trò thì đơn giản một từ thôi, ngoan. Không ngoan thì không gọi là học trò và muốn nói với các em một việc là gì học trò ngoan thì làm giùm anh hai việc vậy cứ chứ học cho thật giỏi anh ủng hộ các bạn học giỏi bởi đơn giản các bạn học giỏi đồng nghĩa với việc ba mẹ các bạn sẽ đóng học liên thông bởi đơn giản các bạn vào được trường công công lập dân lập khác nhau chỉ một từ đơn giản thôi đó là học phí còn hoặc ngược lại các bạn sẽ đè đầu cởi cổ ba mẹ các bạn bởi đơn giản học phí hãy một lần lao ra ngoài đời kiếm tiền để hiểu được cái nỗi khổ của việc kiếm tiền phúc hay đau khổ trước sau đều đến với bạn cuộc sống luôn khó khăn và cần các bạn và còn thở là còn cố gắng